tất cả các bạn ai cũng có thể là làm được bài mồi này rất là đơn giản thôi à các bạn đã thấy video này hay các bạn nhớ cho mình xin một like và đừng quên chia sẻ bài mồi này với lại à, tất cả mọi người nha các bạn cùng nhau xem và cùng nhau à, tham khảo rồi bây giờ xin mời à, tất, cả tất cả các bạn à, cùng nói xem mình làm mồi nha các bạn đây các bạn đầu tiên là các bạn chuẩn bị mình à, một à, thao nước như thế này và các bạn à, chuẩn bị mình một ổ bánh mì nha các bạn đây chuẩn bị mình một ổ bánh mì như thế này và các bạn nhúng vào trong nước nè cho cho bạn bóp cho mì cho nở ra còn bạn bóp khô lại nha ok như thế này là ok nè văng bóp lại cho mình bóp hết nước là ok nha các bạn bộ này để chúng ta câu câu à, chùm nho nha các bạn coi chùm nho là ok nhất ok đây tặng bên mình, mình một cái thao đây bánh mì nè đây là cắm à, loại mà cho heo ăn à, các bạn loại viên lớn đây đây là cắm heo ăn loại cho viên lớn nè các bạn như mình mình à, hai lạng nha okay. đây đây là cám cá nha các bạn mình à, không mua được cám lại mà cho cái chai ăn cám lớn á không mua mình mới mình không có bán nha các bạn mình chỉ mua được cám cho cá kiển thôi nha cũng ok nha cám này nó có mùi à, rất là tanh nha các bạn các bạn bị mình một ít thôi một ít cám cá là ok rồi không cần nhiều đâu các bạn một nắp như thế này là là là ok các bạn tại vì rất rất rất là tanh ok trời chúng ta nó, nó rất là gió các bạn thành phần tiếp theo đó chính là một bịch uh, sữa chua một bịch uh, sữa uh, Vinamilk nha các bạn đây sữa tươi Vinamilk nè bạn đổ đây một ít thôi tránh chặn mùi ta bị nhão nha các bạn vào chút một ít có gì nữa mình sẽ à, đổ thêm nha các bạn phô mai à, con à, bò cười các bạn chuẩn bị cho mình một lát phô mai con bò cười nha các bạn ok à, bài mồi này chúng ta không cần ngủ nha chúng ta làm xong rồi cho để khoảng ở chừng từ 3 đến 4 tiếng sau là các bạn có thể đem câu được coi như là sáng à, các bạn làm xong rồi chiều các bạn đem đi câu sáng làm xong rồi chiều khoảng ở chừng 1 à, giờ đồng đem đi câu là ok nè một lát nha các bạn sữa chua à, Vinamilk lại là lại không đường nha các bạn đây đây là lại về sữa chua Vinamilk lại mà không đường nè ok nè mình sẽ cho trước ở đây là một ít nha có gì chút nữa mà mồi người ta đã khô mình sẽ cho thêm để tạo ta độ lên men nhanh ok rồi bây giờ mình sẽ bóp uh, cái uh, thành phần này lên trước cái đã nè các bạn đây các bạn nhớ nha bánh mì này chúng ta rất là rất là dẻo nha các bạn bạn câu uh, xong để không sợ bị uh, rã mồi nha rất ok nha mì rất là thơm luôn bạn cứ thế các bạn bóp cho nó đều lên ok nè các bạn cứ bóp thật là đều cho mồi chúng ta nó nở ra nha các bạn bắt thật là nhuyễn tay mồi này chúng ta sẽ không sợ bị đẩy nha tại vì chúng ta đã có bánh mì rồi á sẽ rất là dai ok bây giờ mình sẽ dẫn các bạn à, tiếp theo các bạn bị mình à, bật ổ bánh mì như thế này nè các bạn lấy kéo các bạn cắt ra cắt nhỏ ra cho mình để mình à, câu dầm à, nho các bạn bạn à, cắt nhỏ ra rồi ok các bạn cắt các bạn Đấy. Đấy, chỉ cách uh, như đó để mình làm uh, chùm nho cho các bạn xem ok đây các bạn các bạn câu, câu cá chạy xong á các bạn bị mình à, lửa câu số 14 đến lửa câu số 15 nha các bạn đây hiện tại là mình đang có cái lửa lửa câu số 14 nè ok các bạn cứ lấy cái à, này bằng móc lên chính giữa cái à, bánh mì mình nha đó vậy là ok nè bạn móc bánh mì này vô để chúng ta câu cá cha ok hơn nha các bạn cái độ dính cá nó sẽ cao hơn cá cha thì nó thích thích, thích ăn bánh mì nha các bạn ok mình sẽ quay lại bài mồi này của mình bài mồi nãy mình đã chọn bạn xem đây đây là mồi nãy mình đã chọn bạn xem nè nó hơi à, ấy nha các bạn bạn cho mình mày mình bơ tường ngang nè đây đây là bơ đây là bơ tường ngang nè bơ tường ngang đây muỗng là ok rồi các bạn bóp đều lên cho mình thấy không bộ ta độ dính rất là cao nha các bạn chúng ta chúng ta câu cá ra xong ok nha các bạn bọn ta lên mùi uh, à, tanh hăng nha các bạn tanh hăng rất là nồng nha để ta coi có chai ok mồi ta rất là dẻo luôn rất ok luôn rồi ok thành phần cuối cùng của chúng ta chính là bả rượu nha các bạn nếu mà các bạn có ờ, cơm mẻ thì càng tốt nha các bạn tại vì mình không có cơm mẻ mình chỉ có ờ, kiếm được quả rượu này thôi với bả rượu này các bạn cho ít thôi nha không cần cho nhiều đâu cho nhiều sẽ không ngon các bạn để tao tạo chúng ta độ ờ, chua nhanh mình sẽ cho trong đây khoảng ở chừng hai ba đến bốn nắp hai nắp nè ba nắp ok bốn nắp bốn nắp là ok rồi các bạn các bạn bấm đeo lên cho mình các bạn cứ yên tâm bằng bóp nha tại vì mồi chúng ta cái cắm heo này nó rất là lâu nở các bạn không sợ bị à, rã mồi đâu ok tại vì ở trong chùm nho thì chúng ta đã có thêm à, bánh mì rồi và bài mồi này chúng ta các bạn làm xong rồi các bạn à, khỏi cần ủ nha tại vì đã có à, men chua sẵn rồi các bạn làm xong rồi các bạn để khoảng ở chừng 2 đến 3 tiếng là các bạn có thể đem câu được rất ok nha các bạn đây là mồi câu cá chai xong nha các bạn ok mồi đặc biệt luôn tiếp theo bạn mì mình là bánh mì nè bánh mì nè bạn cứ uh, lấy mồi bóp vào trong bánh mì thôi là ok mồi ta rất là dẻo luôn nè ok luôn này quăng xuống là mùa người ta sẽ nó tan ra từ từ luôn Đấy mồi của cha ông ta nó ăn ấy lắm chúng ta nên nắng cái cục uh, to to chút xíu các bạn để nó ok hơn Đây. mùa này chúng ta câu hồ dịch vụ cũng được nha các bạn câu hồ dịch vụ thì các bạn uh, thêm cho mình uh, vài cái bánh solar solar xanh nha các bạn để tạo ra độ dưới nữa kết hợp lại với nhau sẽ lên mùi rất là đặc biệt nha các bạn để chúng ta câu hồ dịch vụ sẽ ok hơn còn không thì các bạn để vậy các bạn câu cá tra xong ok nha các bạn nó nắng vô trong cái này là ok nè mình nắng này cũng không đẹp cho lắm các bạn thông cảm nha chỗ mình à, không có cái cha các bạn ơi ít cái cha lắm mình đi rất là xa mới có được chỗ câu cái cha đằng các bạn anh em thì anh em à, muốn à, hướng dẫn ra làm một cái cha thì mình hướng dẫn các anh em làm thôi đấy ok chưa đấy các bạn ok đúng không đây giờ là xong mèo mồi câu cá cha của chúng ta rồi đó đấy nè còn về phần cái lò xo này các bạn có thể à, nắng thêm ít mồi để mà chúng ta làm mùi nhữ nha các bạn ít mồi thôi không cần nhiều mồi đâu đấy ít mồi thôi nè nắng ở trong cái lò xo này nè để là cố định lại cái mồi của chúng ta những mồi của chúng ta tới năng cho nhanh hơn ok mồi chúng ta đã xong rồi nè đó mồi của bá thì bá thì chúng ta coi có chiếc cá cha ok hơn nha nha các bạn ok rồi à, cảm ơn các bạn đã xem à, video này của mình nha các bạn nếu thấy hay thì cho mình à, xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình và đừng quên chia sẻ mùa này với lại à, tất cả mọi người nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau chúc tất cả các bạn làm bài mùa này của mình câu được thật nhiều cá trai nha các bạn xin chào cảm ơn các bạn đã xem video của mình các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau